đặt vô đi đặt vô đi đặt vô đặt vô đặt vô nha lấy tay lên rồi hey. đặt vô đặt vô ừ. đặt vô nha đặt vô đặt vô rồi đặt vô đi đặt vô đi hey à. chuẩn bị nổi nha hey à. rồi chị tư à đánh thử anh dáng đi không được chỉ coi mà thôi Chị Tư đừng đến cái hồ lô Đánh con cua nè Đừng không Mua bao nhiêu không thành vấn đề đâu Mua nhiều trúng nhiều Mã vô rút tay ra nha Rút tay ra Khui Ba con cua rõ ba con cua nha qua rõ ràng là ba con cua Biết trước là tôi đặt rồi Bây giờ sẽ ra cái bầu đó Đặt vô đặt vô Thấy cái thích chơi thì chơi đi nha Tôi xúc cua ra cua nè Cô đặt đi đặt đi Ba cua đi Chị Tư

Hey, just come in. Come. Nè. Ê, ê, ê, cô chị à, cô chị, cô chị. Bây giờ, bây giờ. Bên này, bên này con này, đây, chị này, con, con. Chú già, chú già, chú già có sao hay không? Chú già. Chú già. Từ lúc đó tới bây giờ Tôi chưa bao giờ gặp lại anh ta lần nào Sau mấy ngày Cái đầu của tôi đã bớt Và khỏe hẳn lại <laughs> Đem thằng quỷ ra đây Tôi lại không ngờ trong trường hợp này lại gặp mặt hắn Không ngờ hắn bị cái tên ăn mày A Quý đã bắt tới đây rồi Bộ thật sự muốn chặt đứt cánh tay nó sao ừ. <laughs> Cái tên tiểu quỷ này mới bắt về đây Gương mặt thiệt là khôi ngô mà Nếu không chặt cánh tay thì thiêu tội nghiệp cho nó quá đi Tiểu quỷ à Coi như mày xui xẻo đó ừ. Tao chặt đứt cái cánh tay của mày Và dùng chân để gấp đồ ăn Đừng có làm vậy Đừng dạ. Ở bên ngoài mưa lớn lắm Tôi không phải cố tình phá hoại chuyện của anh đâu Ông Tên à Ông muốn chặt đứt bàn tay của thằng nhỏ này Cho nó thấy rồi <laughs> Sao anh tàn nhẫn vậy à, <laughs> Tôi chỉ kiếm ăn thôi Tôi không đồng ý anh dùng thủ đoạn này đối với nó Chuyện của tôi xin anh đừng có xen vào Được Vậy tôi bỏ tiền mua đứa bé này 5 ngàn Thằng nhỏ này tôi cũng mua nó tại đây Bây giờ đặt tên cho nó là thằng Cao Chuyện gì đó thằng quỷ Bị đầu còn chưa đã hay sao Đừng nạt nộ nó Bây giờ nó là người của tôi rồi con ông bà này Thằng khốn nạn mày độc ác thiệt Mau đem thuốc tới đây Khốn nạn Cái ông Tần đó đã đưa bé Cao Tân đi đâu mất Và đêm đó coi như Cao Tân đã bị mất tích Không bao giờ thấy lại Bà tôi đã giao lại chiếc nhẫn ngọc tặng lại cho tôi Tôi đã đeo nó vào tay tôi Đồng thời tôi cũng từ từ lớn lên Tôi lớn lên Bà của tôi cũng ở trên giang hồ Từ từ nổi tiếng Ông ta đã mở rất nhiều phòng bạc Từ đó người ta gọi ông là Đại Ca Thiên Còn phần tôi Người ta gọi tôi là Chị Bảy Diệu Chuyện gì? Ông bà nói với em là tối hôm nay phải chú ý mấy cái tên phá giặc tới Có những cái tên cực cường Ở đây cũng có nhiều hồ ly lắm rồi Tới rồi Coi đi, chung tiệc Nếu cần tiền á, tôi đưa tiền của xài cho Nè, đêm nào cũng tới đây tặng tôi một hai trăm ngàn vậy hả? Ông muốn cho tiền để tôi xài hay là muốn coi tôi làm gì? Hai thứ đều phải Nếu mà anh đưa tiền tôi xài á, thì cũng được Muốn về tôi hả? Xin đừng có hồng nha Nè, cho người lại thế đại ca Con Diệu nó vậy đó Vậy thì cho mày học đi Cơ mà Làm lớn tiếng vậy Ông nói kêu người đến đây phá chúng tôi chúng tôi sợ quá đi Mày có muốn gì chơi không Không dám không dám đâu Chúng tôi ở đây chỉ có khoảng 30 người Anh ba người chấp một nó Quýnh ờ, được 10 người Như vậy có công bằng hay không Như dám thì chơi thẳng tay đôi đi Tôi sẵn sàng chơi ngay Đi mạnh giỏi nha Nè Thằng mỡ màu xanh đó là thằng nào nó là người Việt Nam Bạn giới thiệu lại đây Nó chịu chơi lắm Nó chịu ăn lắm phải không Anh có chịu đánh hay không Cái đó tôi chưa biết Nhưng mà tôi thấy anh chịu ăn quá Đã ăn tới 10 chén rồi còn bới nè Thật vậy Ở Việt Nam á Ăn uống đâu đầy đủ Đã đi quân đội Ở vào thời Nguyễn Văn Thiệu Việt Nam đặt cảnh bộ đội quân đội 19 là thiếu quý Anh nói cái gì Gọi tôi là Ngũ Long được rồi Bao lâu rồi chưa ăn cơm hả Bốn ngày Bốn ngày Hay là anh định đến nhập lại ăn một lần cho đã Phải không Có những lúc người ta ăn thịt người nữa kìa Nhưng tôi thì chưa ăn Thì nó không có nháy mắt nè Cô bộ thiệt đó Cô giúp cho tôi ăn cơm Tôi giúp cho cô giết người Chà, Nó ăn cơm của tôi mỗi ngày có một chén thôi Cũng đi giết người được Còn anh mỗi ngày tới 10 chén Tôi giúp cô giết 10 người Không cần đâu anh chỉ giúp tôi quét dọn sạch sẽ trong này là được rồi Ăn uống tôi bao hết Mỗi tháng chỉ trả cho anh 500 đồng Nhưng mà đừng có vui mừng dội Cần phải thử thách 3 tháng Nếu thích hợp thì còn lại 3 tháng trả lương Nếu không thì thôi Có biết chưa Anh Tô Cho anh tiền giấy làm việc Làm gì Cái bọn con đồ đang tiến tới đây Tất cả ra quay, Không phải chịu đâu ngồi đi hết nha ngồi đi ngồi đi nha ngồi đi cô bị giữ đâu anh muốn ra ngoài thanh toán hả tôi sẽ trả lại 10 chén cơm cho cô Ây da Nè làm gì Làm gì đó Con chịu đâu Diệu Tính hay thiệt 11 thằng Cô còn thiếu tôi tô mì nữa nha Lại ăn nữa Không được Tụi mình đi ăn nhà hàng nha Đi Hồi nãy anh đã ăn hết 10 chén rồi Bây giờ còn ăn được sao Tôi đừng có ăn nữa Bỏ xuống đi Tôi đem đi toàn bộ Hồng Kông thử thách một phen Đi Anh Tôn Bà làm ăn khá hơn con tới rồi hả Chào các chú đi Chú Quy Chú Văn Chú Linh Cô gái tôi đó anh tới à Còn anh đẹp gái thiệt đó nha <laughs> 10 2, 4, 6, 8, 10 Như vậy có tính là sảnh hay không hả? Ông chủ à, ông sai rồi Sai cái gì? Tôi theo 500 ngàn Tổ thêm 500 ngàn Ông chủ à, có chuyện bị người ta gạt Để tôi chơi cho Cậu trẻ kia nói chuyện phải cẩn thận một chút xíu nha Cậu nói ai gạt Ông chủ của tôi sai như vậy rồi Chỉ sợ bị người ta gạt thôi Ông chơi chắc chắn sẽ thua Ở đây đừng có nói bậy <laughs> Mọi người đều gia chú bác của mày đó Không ai gạt ta đâu Phải rồi Nếu tôi không nổi thì hãy về nhà nghỉ ngơi đi <laughs> Tôi thua không nổi Tôi đã thắng ông rồi đấy nha Nhưng mà bây giờ tôi hơi sai rồi Thôi để thằng con nuôi của tôi à, chơi với tôi một bàn nha Chính là cái thằng tóc dài đó hả Ê, Thằng đó nó đánh đó nha À, à, à, à, không thể đến bậy được đâu Ở ờ, cái thằng kia, à, thằng kia Thằng Tấn đó Dạ, ba Ba, chuyện gì vậy? Ừ, ngồi xuống đi, ngồi xuống, ngồi xuống Ngồi xuống chơi giùm ba đi ha Chúng ta qua bên kia, mặc kệ đó. Đi qua, đi qua đây, đi qua đây, đi đi, đi đi, đi đi, mặc kệ đó Xin lỗi nha Tới ai đi bài đi. Hồi nãy ba nói là tố thêm 500 ngàn Tôi theo Tôi cũng theo à, Bây giờ Tôi không biết cái bài nào nằm dưới Có thể tùy ý lật hay không hả Được mà à, Cảm ơn nha Đôi ri Đi tìm 200 ngàn à, Xin hỏi bài cỡ nào là lớn vậy sẽ nâng ba con ba con hai đôi ờ, vậy tôi theo hai trăm ngàn tố thêm ba trăm tôi không đi đi <laughs> may là các vị bỏ bài tôi tưởng tôi sẵn chứ đùi tám vậy mà nói sẵn à à, Xin lỗi nha Tôi nhìn lầm Lần đầu tiên tôi chơi bị lầm Không sao Cho thêm dán đi Anh coi kìa Cái tên đó thì là may mắn đó Hai người không phải là quen nhau hay sao Nó là cái thằng ở bên phe khác Làm sao mà quen Chúng mới dùng tiếng lóng nói chuyện với nhau Ờ, bài tôi tốt lắm hả? À, vậy đi 50 ngàn nha. Tôi theo. Để em qua bên kia ngồi nha. Nè uống đi, anh uống khá lắm mà. số hai, tại sao cậu không liên lạc với tôi? Một đôi già Tới khi tôi tố rồi Tốt 300 ngàn Ờ, theo 300 ngàn, tố thêm 1 triệu 700 Nếu chú theo thì phải 2 triệu đó Tôi không theo Bài tẩy là gì Tôi không thể tin được cái tẩy của anh tốt được tới như vậy 1 triệu 700 ngàn Chia bài đi Tôi cũng có xì Không lẽ bệnh tẩy của cậu cũng có xì hay sao Chờ tiếp đi À được Đánh hết tẩy Tôi xì về một đôi Nếu tẩy của cậu là xì cứ dở ra đi à, Xin lỗi nha, tôi không phải con xì Chỉ là ba con thôi Ôi ơi à. Ba Ba Mày có hai con tẩy thôi Dám tối mặt vàng của tao hả Ờ à, Xin lỗi nha, cuối cùng tôi cũng thắng nữa Chắc ông không có buồn chứ Mày Ba, có sai không Có sai không Đem thuốc lại nghe, Không có gì đâu, đem thuốc lại cho ba đi Tụi nó đi đây là chi phiếu 10 triệu à, Cảm ơn nghe Thằng nào Dẫn anh em đi giết chết ba cái tên đó cho tao Lấy lại tờ chi phiếu lại Dạ Anh Long Hãy theo giúp ảnh đi Biết rõ đừng có đánh người nào là được Dạ tôi biết rồi Anh biết rõ chưa Tôi sẽ đợi cho cô thấy hắn chảy máu từ mũi ra cái thái độ của anh là tôi biết khá lắm rồi Chỉ có một mình anh có thể theo được tôi Có người bảo tôi không muốn cho người ta hại anh Có phải cái cô gái tóc ngắn kia hay không Tôi không thể được chi phí cho anh đâu Chỉ cần 20 giây Nếu tôi đánh không phục anh tôi lập tức đi ngay Tại đây Xin hỏi một chút có dẫn đến chúng. cái làm gì vậy cứ không muốn cô hả để người ta coi chứ hả có phải vậy muốn coi không à, cái tồi lắm đó đến giờ rồi Tôi đánh không có gục anh Nếu tiếp tục nữa Tôi sẽ thua thôi Tôi là thằng Long Tôi là Cao Tấn Có dịp đến gặp nghe 50 giây đủ rồi đó ừ. Bây giờ bàn tay của cô đây coi như là phần nhu đạo đệ nhất rồi đó nha Mỗi phần cơ bắp của cô Đều có cảm hứng là tự nhiên Hãy dùng sợi tóc để khống chế những hộp xí ngầu Ta coi coi Bà 4 năm 12 điểm Tầm ở 2 bà bà 8 điểm Cô Ti thật chuyển biến rất là mau Đúng, tôi cũng thấy là tôi thích ứng rất mau Ba lần sau có thể dắt con đi được rồi, có đúng không? Không được Tại sao vậy? Còn lớn lên 9 tuổi Bà tài còn ngông vào sữa bò hàng ngày rồi Mãi tới bây giờ 20 tuổi rồi Không lẽ bà tài của con tùy tiện được sao Chỉ khi nào cần thiết lắm Đừng để cho người ta biết được con có một bí mật như vậy Đánh bài có đôi lúc người ta đánh cả tài sản và tính mạng nữa Khi đó bài rất đặc biệt Bởi vì nói khác đi Người ta có thể dùng hai cái đồng bằng à, kim khí để giữ bài lại ở trong đó khống chế những con bài và những hộp xí ngầu không phải là tối cao cảnh giới hãy làm thử đi coi như thành công Con coi thử đi Cái bài đâu hay thiệt Nhưng mà lấy được cây bài thì có lợi gì Lấy đi là một chuyện Để lại là một chuyện Làm sao để lại được Không thể nói đâu Ta dạy các con mất đi 10 năm trời rồi Mỗi người có một chiêu đặc biệt Ai cũng có sở trường riêng của mình Ba dạy còn một cách đặc biệt của con đó Cô biết chưa vậy hả Mỗi người đều có sở trường riêng của mình cả Cho nên không ai giống ai Tấn à Thật ra một trong ba người các con Bà thấy con có dễ trội hơn hết bởi vì ba và cha ruột của cô là bạn đồng sanh ra tử Lúc mà bà tới không kịp để cứu ba của con Thì là đáng tiếc Tấn con, Cũng phải nhớ kỹ chuyện này Mẹ đã thấy rõ khi người đã giết cha của con Cái buổi bối của nó rất là đặc biệt Hắn luôn luôn nhìn con cười rất là vui Cười tới lúc con thấy rợn người thôi Con nhớ kỹ nha con Nhớ kỹ nha con Trước khi bà gặp con Bà đã có những tính kỹ trước rồi Bà muốn là phải làm cho con nổi bật trên thiên hạ Bà nuôi à Bà dạy con rất nhiều việc Con thật là cảm kích <laughs> Bây giờ đã có cơ hội để cho con báo đáp đền ơn rồi đó Bà đã nói là Làm cái nghề cờ bạc như chúng ta Cần phải cẩn thận thì tốt <laughs> Cẩn thận là một điều rất là quý Nhưng mà muốn thành công thì cũng là điều đáng kể Những người chuyên nghiệp cờ bạc như chúng ta Lúc nào cũng là kẻ thù của sòng bài Bây giờ đã có một cơ hội để cho con nổi bật trên thiên hạ rồi Con sẽ trở thành là đổ thần Thật ra đổ thần của Đông Nam Á cũng có thể so sánh ngang hàng với Mỹ Châu, Âu Châu và khắp mọi nơi trên thế giới. Họ thường coi chúng ta không phải đối thủ kỳ cựu bởi vì chúng ta không nắm trong đám xã hội đen. Cho nên gần đây có một buổi họp muốn tuyển chọn ra một người tài giỏi Đại hội lần thứ nhất là bầu ra một người đổ thần. Kỳ đại hội lần này, họ muốn chọn ra một người đại diện Đông Nam Á đi đổ với thế giới. Người lo chuyện này là ba đây với những người bạn trong giang hồ. Bà nghĩ là con đây có thể tham gia được điều này. Bà nội, con thật sự không muốn đi. Ừ, thật ra con biểu hiện xuất sắc lắm rồi. Bà nghĩ có đủ tư cách mà. Bà nội, người đủ tư cách chính là bà. bà già rồi, hơn là lúc bà đây còn trẻ Cũng đã rất nhiều trận rồi Thấy mệt mỏi Nhưng mà bà sẽ là quân sư cho con Cô yên tâm đi Bà Anh Kỳ của con cũng khá lắm Nó là phụ lái xe thôi Sở dĩ cho đưa đi là muốn ờ, theo phần lực lượng của mình Cho đầy chút vậy thôi Tận à Ba chỉ có một đứa con gái là con Tì Vấn đề tình cảm giữa hai cha con rất hiểu rõ Cô đừng ngại ngùng gì cả Bởi vì vấn đề của hai con không thể nào qua mặt được ba đâu anh Kỳ của con có biết chuyện này không ừ, Nói với con con tuy là em gái thôi Con thấy gần hai năm nay Anh ấy coi con như là kẻ địch vậy Nó nghĩ thế nào mà không cần biết Nhưng trong lòng của ba đây chỉ có một thằng con rể thôi Sau khi thành đổ thần rồi Thì ba giao con ti lại cho con Thưa ba Chú Chính đến rồi ừ, Anh Chính Chỉ là ngại ngùng quá đi Khiến cho anh từ xa tới đây Giờ trong nói chuyện nha được rồi được rồi được rồi được rồi nè qua phía bên kia chút đi qua bên kia đi qua bên kia đi qua bên kia đi qua bên kia đi qua đây qua đây nè dình dững chút có được không dững rồi dững rồi qua phía bên anh long kìa ờ ờ chuyển động ờ được tới trước tới trước chút đi được qua bệnh đó qua bệnh chút mau lên mau lên tao trước chút chút nữa chút nữa chút nữa đi Ây da, ây da Che tôi lại đi, đừng có cho anh ta thấy mặt của tôi nha Có tín nhiệm Tôi nói tôi qua là qua Vô trong ngồi chơi đi Ê, Mau mau, tôi dọn sạch sẽ đi Mau lên lau chùi đi, bây giờ làm sao có nước bây giờ, cái mặt của tôi dơ quá à Bây giờ thì là khó coi quá đi Làm sao bây giờ Cái tao kiếm gì đâu mà tại sao cô giữ dính cho nó vậy ừ, Có giữ bí mật cho tôi không Tôi xin hứa Tôi đã nghi ngờ là anh ta chính là người tôi thích cách đây 10 năm giờ trước Cô thích đó 10 năm rồi hả Tôi đã nghe được tiếng nói của anh ta Thật là một sự hiểu lầm Tôi rất ít bạn bè Cái chuyện này đây Tôi không biết phải giải thích thế nào cho nên tôi muốn gặp anh Anh không sợ tôi bán rẻ anh sao Tôi nghĩ là tôi có thể phân biệt được người nào bán rẻ tôi Cảm ơn Nè Mấy người làm gì vậy Tôi biết anh tên gọi là Cao Tấn <laughs> Cao Tấn là một cái tên rất đẹp Là một con người Ừ, đồng thời rất quỷ quái đối với con nít và người lớn nữa Có đúng không <laughs> Anh có giận ghê lắm Tôi không biết tôi đang nói gì nữa ừ. Thật ra chúng ta đã gặp mặt qua rồi Anh còn nhớ không Nhớ chứ Cái đêm đó anh thắng rất là nhiều bàn Tôi còn nhớ Cách nay 17 năm Chúng ta đã gặp qua một lần Cô đã cứu tôi cho nên cái chân mày của cô đã bị một vết thẹo Và trên tay của cô còn đeo một chiếc nhẫn của chị tôi nữa Còn nữa Cái đêm mà tôi bị nạn rồi rồi bỏ cô đến bây giờ Tôi vẫn còn nhớ người cứu tôi là cô Cô chịu đau rất là hay Và đau lòng khi thấy cha tôi dắt tôi đi Anh đã nhớ rõ ràng vậy sao Hai má của tôi nóng quá Cái chuyện tiểu thuyết của cô hầu như tất cả mọi người lớn nhỏ ai cũng biết hết rồi ừ, Còn đó là 10 năm Giang ra đi Anh Tấn à Hừm, Hồi nãy từ miệng cô nói ra Tôi mới hiểu rõ kia mà Hả Vậy tất cả mọi người ai cũng đều biết sao Hết cách rồi Tôi điện thoại báo cho mọi người biết hết Tuyên bố đủ điều hết Tất cả mọi người đều hiểu Ê, Giang ra đi <laughs> Cô cười gì vậy ừ, Không cười làm sao được chứ Tôi không biết tại sao mình đi làm như vậy nữa ừ, Cho nên bây giờ chỉ biết cười thôi à Có đúng không Tôi cảm Tôi cảm thấy rõ là đã yêu anh rồi Sao vậy Miễn trong lòng cô cảm thấy thoải mái thì được rồi Anh, anh an ngủ tôi như vậy có phải là thiệt sự Hay chỉ là tội nghiệp tôi thôi cái chiếc nhẫn này là để dành cho anh nè Chị tôi cũng qua đây Anh đeo đi Tôi nghĩ rằng đây là cái điều may mắn cho anh đó Thì là đẹp Tôi phải đi rồi Bye bye Ê, Tôi đi Macau của anh thi đấu nha Chúc tôi gặp đi Ê, à, Anh Tấn Anh Tấn hả Tôi còn có chuyện này muốn nói cho anh đây um, Sự thật tôi thích anh vào cái lúc đó tôi chỉ là đứa con gái nhỏ thôi Bất cứ con gái nào cũng đều có mơ ước Tôi hiểu Anh hiểu được gì là tốt rồi Coi tôi như bạn trai của anh đi Tôi biết Anh có bạn gái hay chưa à, của tình Ti tình Ti, cái tình dễ thương quá Tôi nghĩ chắc cô cũng dễ thương lắm Có gì chỉ điều tôi biết nha Nhất định, tôi nghĩ hai người có thể là bạn thân Đương nhiên Tôi đi nghe Bye bye Cụ tì Nghe nói lần này thế giới đổ thần thi đấu lợi hại lắm Hắc bạch lưỡng đạo đều tập trung ở đây hết Ở Ấn Độ của tên kỳ tài Kết tên của hắn là thiệt xuất thần nhập quá Những người đã từng đấu với hắn đều bại với tài của hắn hết đó Người gốm lắm Hãy đi kiếm người lấy cái hình của tên Ấn Độ về cho ta Đập bể cái đầu của người Đập cho gãy tay của người Đập nát người người Đánh nè Đánh nè Đánh nè Đánh bể đầu người Đánh cho rụng hết mấy cái răng nè rụng thêm mấy sợi tóc nè Cho tới khi nào có đôi xì thôi Thì mới chịu thua có biết chưa hả Biết chưa Tôi nghe nói tất cả mọi người tập trung về ma cao lần này hết Chắc cái tên Ấn Độ hoài lắm nha Tên cơ hồn đã run sợ đó Một mình đấu với hai mươi tên Còn có tên kia đó một thôi Chê Có tại đây khuyến khích cho Cao Hùng Nhất định là anh thắng thôi Đêm nay chúng thể về nhà nghỉ ngơi đi Ngày mai tiếp tục thi đấu bạn của tôi có chân trong hội tặng cho tôi à, ba tấm vé ngồi thượng thẹn còn chuẩn bị à, xe nhà láng con nữa đó hi Ừ. Vậy chúng ta ở đâu? Ở hồ khèo Anh Tô à Tôi muốn dẫn chơi với tôi hả? Hồ tèo Nó là bà sư tử của tôi mà Tôi tin tưởng là nó sẽ à, phải tìm chúng ta thôi Là điều tốt thôi Bạn tâm giao của anh đã để chúng ta ở cái chỗ như vậy đây hả? Nó là bạn đồng sanh tử với mình mà Nó là một cái thằng rất tình lịch đó Làm gì dữ vậy? Anh thì là bậy quá đi Chú bà năm nay bao nhiêu tuổi vậy? À, năm nay 79 tuổi rồi Cô bác còn khỏe quá hả à, Ai cũng gọi tôi là ông già gần đó Ông già rồng còn gần ha ơi từ từ đi cái trang lớn mà bây giờ tôi có giá sao chưa tới vậy hả kỳ cục quá đi thiện tình là đó Ôi dạ Cái tên bạn sinh tử của anh đó Bây giờ đang chuẩn bị ba chỗ tốt cho chúng ta đó hả Tôi quả quyết đó là người bạn sinh tử của tôi mà Bây giờ tìm được ba chỗ rồi nè Đúng là tổ đích đổ dương mà. Đó đó kìa Quang hồ cao tốc Quang hồ cao tốc không hồ cao tốc Quang hồ cao của mình đi khi Ngài tuyển ra đổ thần thế giới, bắt đầu chúng tôi chia 24 bàn và 6 tổ tất cả. Mỗi tổ đưa ra hai người đấu trước, sau đó và bán kết. Các vị, đổ thần thế giới tuyển vị bắt đầu khai mạc. Tẩy sàng Bắt đầu thi đấu, mỗi bè chỉ tuyển được một người Để mà vào chung kết Thằng Tấn cần phải thắng trước Thằng kia và cô Tiền hãy đứa cần phải lùi điều này Chỉ cần đứng vào vị trí thứ hai là được rồi Xả láng Một đôi bốn Không đi Người đẹp là tại sao không dám đi vậy Tôi theo Tôi chỉ có xì thôi mở ra coi đi Tôi hai đôi, đừng hù nghe Anh đánh cái bài đó cũng khá lắm Bây giờ muốn tôi phải làm sao đây Đại ca Tôi đi trước đi Tôi tố hết tẩy của anh Còi tới còi lùi cũng chỉ có một kỳ thôi Ở đây có bao nhiêu máy Đâu có ai dám ra tay làm bậy cái gì đâu có đúng không? Tôi đang nghĩ Cũng có người muốn dở trò chơi Chơi một cách lòn kia mà Tôi theo Bây giờ Tôi muốn đấu thêm tiền mặt 6 triệu bạc nữa Tuổi cô đã lớn rồi Cần phải suy nghĩ chính chắn đi Được Tôi theo Tôi có hai đôi già xì trên mặt của anh không có con xì nào Anh chỉ có được xì già ba là cùng thôi Nếu về tuổi tác Thì cô giỏi hơn tôi một chút Tôi có ba con ba Ê Còn thiếu tôi 6 triệu bạc nữa Quan trọng nhất là ngày mai Tôi phải thắng được cái tên Ấn Độ kia Sau đó chúng ta đi Ý để lợi kết hôn Người ta nói ở ngoại quốc cái tên Ấn Độ kia đã hạ rất nhiều người Thắng đấu chấp hai đấu một Hoặc là ba đấu một Họ chỉ biết khoa trường thế lực Anh nghĩ kỹ Chúng ta đi ba tư kết hôn đi Rồi sau đó sẽ chuẩn bị kỹ hơn Em muốn làm lớn hơn một chút Sau này em phải sinh một trai một gái đó nghe ừ, Không đâu, không đâu Một đứa trai cũng được Đặt tên là hạnh phúc phải là hạnh phúc ừ? <laughs> Khó nghe quá <laughs> Không có thèm đâu Cái gì mà khó nghe Khó nghe chứ gì nữa ừ. Chúc mừng nha Tại sao nghe lén chúng tôi nói chuyện Tôi đến đây trước anh lâu lắm rồi Anh đã uống sai Vậy à dạ, dạ. Anh nghĩ thế nào mà nói tôi sai Từ khi anh theo dì sống chung trong cái nhà này Tôi không có một ngày nào vui vẻ cả Tối ngày tôi cứ lo luyện tập Còn anh thì vui chơi với cô Ti hoài Anh may mắn Bởi vì anh có thiên chất cao hơn tôi Tại sao không cho tôi một cơ hội Để đấu thử với anh Như vậy mới là phân biệt công bằng Như vậy mới là công bằng đó Tại sao lúc nào tôi cũng là người đi sau lưng anh hết vậy hả Tại sao không cho tôi một cơ hội để đấu thử với anh một trận ra sao Anh đừng có làm vậy mà Chúng ta đều là anh em một nhà Trừ em Ti ra Tất cả những gì Tôi có thể chia với Tôi không cần anh thương hại tôi đâu Tôi cần phải biết trọng nghĩa khí mới được Cao Tấn Sẽ có một ngày Tôi phải để cho cả thế giới biết được tụi đây mới thật sự là đổ thần. Tôi nhất định không thua anh Không thua anh Cái thằng khốn nè Nghe là cũng sẽ bét à Tì à Ra ngoài coi chút đi Ba nuôi, cái này là gì vậy? Là súng Mỗi cây có thể phát được một viên mã tử Người ta không cho phép mang súng vào sòng bạc Người ta sợ là bộ Ấn Độ sẽ giỏi trò Cho nên chuẩn bị cho mỗi người một cây Cẩn thận dù sao cũng tốt hơn mà Biết chưa Có cần dùng đến không Bỏ trong túi được rồi Bà chuẩn bị cho cô Hà với bà để ý để lời Nếu thắng thì cô để ý ngay <laughs> Lợi hại thiệt Cảm ơn anh Long đã ăn bài sắp xếp cho chúng ta được vào đây Nếu không phải bạn thì ấn độ mới chắc là anh hết giá rồi Còn bằng không mà Tôi kiếm được ba tờ giấy thượng hạng rồi đó Đúng rồi, anh đừng có quên ba tấm giấy anh mua cũng không có vô được đâu Bởi vì phải đánh cục bao nhiêu người mới vô được Mà làm như vậy, nếu chúng nó tính lại thì làm sao đây hả Tôi cũng hiểu câu này Tôi đã có cách đánh vào đầu chúng Ít lắm 5 tiếng đồng hồ sau chúng mới tỉnh lại Yeah nghìn cao tấn quan nghìn cao tấn tôi bao cao tấn thắng tất cả hãy tin tưởng tất cả tin tưởng cô là ai bạn bè vậy có phải là cái cô gì đó không Tấn à Cô phải tập trung vào cái tên Ấn Độ nha Bao tin là cô có thể hạ được nó Rất là dễ dàng Bà đã dạy cho cô một vấn đề tâm lý điều khiển trong sòng bạc rồi Trước khi chưa thắng Đừng có lên mạnh Không sai Còn chỉ thứ hai là Sư tử nhìn thỏ Mới bắt thiên hạ Làm cho nó hoang mang Bà nội Lúc đánh bạc cần nhất là phải bình tĩnh Đó là quan trọng nhất Địch mạnh ta yếu do quan kích phật Địch mạnh ta yếu Ý muốn nói là lúc mà cảm thấy địch mạnh hơn Chỉ còn cách là dựa vào lòng tinh thần. Lúc mà đối phương thua Nó thường hay tự tin tự đắc lắm còn dân qua kính Phật thì sao Con không biết đâu Gặp cao thủ hơn ta quá nhiều Thì mới dùng ra cái chiêu này đó Sau này ba sẽ dạy con Ba này tôi không chơi Hai người chơi đi Một triệu bạc Một triệu tôi theo Tôi tối thêm năm triệu Đầm bảy hai đôi thôi Làm gì con đầm ở dưới này chứ Được tôi theo Một cây tám cũng được rồi Thêm ba triệu theo cô 3 triệu Còn lại tố hết tiền cho bà Được Tôi theo Ba con bảy Tốt lắm Cô là người đàn bà đầu tiên tôi thấy đánh bài giỏi Nhưng mà rất tiếc Ba con tám Coi ra cô ta hình như không thích Cao Tấn lắm Không phải Rất là thích Hờ, Anh nói chuyện không có thứ gì chút nào Sao hả Xin lỗi nha Ê, anh Tu Không cần coi thẻ 500 ngàn Khi nhà của vợ lớn đó Một triệu Ông già muốn mình theo à Một triệu Tố thêm ba triệu Tôi thêm ba triệu Sao hả? Ba triệu nữa Ba triệu cũng theo à Hai bên đều có đồi Thần tiên cũng không tránh Năm triệu đồng Nói chuyện cần phải cẩn thận đó nha Sao ông già có lòng tin quá vậy Tôi theo Có tàn quà suốt hả Sao không theo đi Cái bộ chứ không phải tàn quà suốt rồi chứ gì Nhưng mà tôi thể lấy được cây bài này Chắc tôi phát tài rồi đó Phát tài rồi Tôi coi không có ra gì đâu Đánh đi Cứ chờ đi con thắng mà Đừng có sợ Xả láng hả Bông tử tôi sợ mày sao Tao theo Giá này đây chỉ có tao với mày chơi nhau mà thôi Bài lớn hơn trên bàn đó Sao nó có lòng tin quá vậy Cũng là một chiều Sư tử rình thỏ hả Muốn hù sao Sao rồi Được rồi Bây giờ Tôi đánh thêm một cái chi phiếu nữa Một triệu Mỹ Kim Chơi sòng phiên Tới hết tất cả Tiền bạc của anh thành bạn Kiểm soát chi phiếu Dạ Xin hỏi có ai tham gia chơi riêng nữa không Thưa ông Cao Tấn Tiền vốn của hồi sáng để ở đây Còn hai triệu Mỹ Kim tôi theo đã gặp chúng hai con quỷ rồi không theo <laughs> thắng rồi thắng rồi tôi không còn cái lòng về nhà hầu hạ bà xã đi nghe chưa hả ừ, bài lại Cậu Tôi không muốn nói chuyện với anh đâu nghe Tớn à Bà có chuyện này nói với con Thưa bà Bài của anh Kiệt không lớn hơn con Tại sao anh vẫn tiếp tục theo Bài của Tàu Hoa suốt Không thể nào Thưa bà Rõ ràng bài tẩy của anh không thể là thùng khóa sẵn được Hãy tin bà đi Chút nữa nó sẽ chờ thầy một triệu rưỡi nữa Con đừng có theo nha. Tại sao lại không theo Con làm như vậy không ý gì hết Ai là đổ thần tự mình biết là đủ rồi Có phải không Cô đã quên rồi sao Bao dạy cho cô biết Kỹ thuật cao nhất là sòng bài là như vậy đó Thắng chính là ý đồ của chúng ta Bà nội Bà đánh đến bên ngoài Thật sự bà đây là một người chuyên đánh bên ngoài Bà đã cá thêm 3 tỷ Mỹ Kim về phần cô thua Nếu mà con thắng thì coi như bà đây thua một tỷ Mỹ Kim rồi Bà có bao giờ nghĩ đến danh dự của con Cô làm đổ thân rồi con có thua hay sao Chỉ cần vài tháng sau bà bỏ nó Con sẽ là đổ thần mà Xin lỗi bà Tận Bà mới chục tuổi đầu rồi Không lẽ con không muốn cho bà sống thoải mái hay sao Thưa bà con nhận lời ba Sau này sẽ kiếm tiền nhiều hơn cho ba Đêm hôm nay con nhất định Phải đường đường chính chính Lọt trước khi được chức vị đổ thần này Bây giờ là thế giới của tuổi trẻ Tận Bà rất hiểu rõ tính của con Vì thì con cứ làm theo ý của con đi Bà toại nguyện cho con Bà nuôi Dù sao bà cũng muốn con thì có một người chồng tốt cảm ơn Không sao, không sao Không sao đâu Tấn Cộn Khi người hại chết bà còn ạ Mẹ biết mặt của hắn ta Ông ta lúc nào cũng cười vui Nhưng mà trong lòng rất là lạnh lùng độc ác Cô nhất định phải tìm cho được cái người này nha Sau khi đã xảy ra chuyện này rồi Đại hội tuyên bố ông Cao Thắng Là người đó chức đổ thần Và vì hôn thê của ông được đại diện mang cái danh dự này Có sao hay không Cao Tấn đã đây mười giờ đồ chính Anh không thể chết được Bại con Cao Kỳ đã tàn qua suốt Tỉnh lại đi Bây giờ chúng tôi tuyên bố Ông Cao Liệt lãnh chức dĩ đổ thận ngày hôm nay Wow, đổ Con của ông phụ mang danh là Đỗ Thần A Chúng tôi nhân danh cha trên trời Nguyện đem linh hồn về Đức Chúa Nguyện bảo hộ hành vi của tất cả những người trên đời này Đồng về trên trời Xin thần đến ban cho chúng tôi thêm tình Xin hãy bảo hộ cho anh Tấn qua khỏi Bảo hộ cho anh Tấn xuất nhật bình an Bảo hộ cho ảnh được qua khỏi tai nạn Xin hãy bảo hộ Xin bảo hộ cho ảnh Được mọi sự bình an Xin bảo hộ Thầy à, tôi tự nhiên chính là cái 傷者可以話係萬中無一嘅幸運兒，子彈由右邊頭骨進入，左邊穿出，並冇留喺腦裏邊，而大部分嘅主要神經線咧都冇射斷，但係短時間內咧佢可能會癱瘓、退化、講嘢含糊不清、表達唔到自己、憤怒，甚至會有自毀嘅傾向。 需要親人多啲照顧。Có tin gì không vậy? Cái tên Cao Kiệt hoàn toàn ạ à, Thu nhận tất cả những gì của Cao Tấn rồi Kể cả bạn gái nữa Vì cơ hội của bạn sắp tới rồi Mày đừng bao giờ để Cao Tấn thấy tờ báo này nha Giết người giữ khẩu Cô Bảy à À chuyện gì vậy Ở đây mấy ngày rồi Cô không chịu nghỉ ngơi Về nhà nghỉ ngơi đi Được rồi Tôi không có gì đâu Tôi muốn trước khi anh mở mắt ra Thì anh phải thấy tôi trước Vậy dễ thôi Làm gì nè Ý à không phải làm vậy là anh tỉnh được đâu Giỡn thôi mà Giỡn gì kỳ vậy Hả Giỡn như mà kỳ vậy Làm khổ người ta không à ờ, Ê nè dạ. Ê, có sao hay không Tôi là chị bác sĩ Đừng có tháo Đừng có tháo mà Tôi gian anh Tôi biết rõ là anh muốn chết Tôi biết là anh chỉ cần biết một nước nữa Là có thể làm đổ thần rồi Nhưng mà anh tiếp tục như vậy tôi cảm thấy khó chịu Nếu như tôi là anh Có lẽ tôi cũng làm như anh thôi Nhưng mà tôi dặn anh Anh có gì ai cũng được Chỉ cần bảo vệ anh Bác sĩ nói là anh có thể bình phục mà Sau đó Anh sẽ có thể lấy lại tất cả những gì thuộc về của anh Anh có hiểu chưa tôi Tôi Tôi là Bảy Diệu Em Tì Em Tì Có phải muốn gặp cô Tì không? Để tôi nghĩ cách kêu cổ tới đây Mau đi, mau đi à, Tờ báo này của tôi Tôi kiếm nó từ lâu rồi Hả? Họ ờ, đã kết hôn ngày hôm qua rồi Hay là anh cứ khóc cho nó rơi đi Nếu không khóc Thì cứ la lên cho đã đi Anh làm như vậy tôi thấy sợ ghê lắm Bệnh nhân có thể là mất đi cảm giác gì vậy rồi Các người thử coi thử anh ta có cảm giác gì tồn tại nữa hay không Hãy cho anh ta ăn nhiều món đồ đi Ê, đừng, đừng có làm vậy đừng, đừng có làm vậy mà Anh hãy thử coi món này có được không Thế sao Ngon lắm hả? Uống thêm một chút đi Bác sĩ, nếu mà không cẩn thận làm kích thích anh ta thì phải làm sao? Hãy từ từ thử anh ta thử coi Rồi sẽ đó phát hiện được Có thể anh ta bị mất đi một số ký ức giống như đứa trẻ vậy thôi Anh Tấn à, đã bao ngày rồi không có chịu ăn gì hết Anh hãy để mặt tôi một chút, chịu khó ăn vô chút đồ gì đi có được không? Nhìn nói nhiều ngày rồi Ăn chút đi Cái gì cũng thử qua rồi Mua thử thuốc bổ đi Nếu anh không ăn thì mình ăn Chocolate Mấy ngày nay không ăn cái gì cả Đã ba ngày rồi Cao Tấn Anh nhất định phải ăn một chút đồ nha Phải giữ lấy cái mạng đi để báo thù chứ Phải giữ lấy cái mạng để báo thù Mở miệng ra mau Tôi không ăn à. Anh không ăn thì đừng ghép ảnh mà <laughs> Không ăn à. Anh ráng ăn đi Nếu không ăn làm sao báo thù đây Anh đã chịu ăn rồi Anh ăn rất là ngon đó Hãy đem thêm chút đồ cho anh đi ơi, ăn thích ăn lịch đó Anh nhiều đi Ừ, thì ra anh thích ăn loại chocolate có mùi gì đắng như thế này à Đúng rồi kỳ thiệt Cái gì? Ở bên ngoài đồn là anh Cao Tấn ấy chưa có chết Thì thật là anh chưa chết mà, anh còn sống đó Bên ngoài đã biết Cao Kỳ cũng sẽ biết thôi Nó nhất định nhổ cỏ tận gốc Vậy thì Bệnh nhân có thể về nhà nghỉ ngơi cũng được Nhưng mà con phải coi chừng nữa nha Anh ta có thể xảy ra chuyện tốt nhất đừng để anh ta gặp phải những chuyện kích thích gì đâu À, tôi đã biết rồi Tôi không để cho anh ta bị kích động đâu Nhưng mà về phần chi phí của anh Ba mươi mấy ngàn đồng Các người thanh toán rõ ràng đi nha Ba mươi mấy ngàn Các muốn giật tiền à Cuối cùng tôi cũng phải tìm ra mấy chục ngàn đồng Sau đó phải đem Cao Tấn về nhà lo Những ngày gần đây tôi rất vui mừng Bởi vì ngày nào cũng được ở gần săn sóc cho ảnh Tôi sợ là ảnh buồn Cho nên tìm đủ mọi cách làm cho ảnh vui Thật sự tôi đây cũng thích coi phim ngoại quốc lắm nhưng mà tôi biết ừ, anh chỉ thích coi những loại phim ngoại quốc đó thôi Cái bộ phim này chính tôi cũng đã coi qua nhiều lần rồi Cái tên này đóng phim thì là hấp dẫn đó Nhiều người nói là Bãi Thượng Hải Chính là bài học của anh ta đó Dỡ đầu tóc lên thì là giống đấy nha Hãy coi nè Lâu lắm chưa nghe nói chuyện đó Về nhà này đã gần 2 tháng rồi Mẹ của tôi có nói qua nếu mà có tâm sự gì để trong lòng Phải tìm cách nói ra hết thì mới thoải mái Hãy nói ra đi Nói ra cho tôi nghe đi Nhưng mà cũng phải nghĩ lại Nếu trước đây một tháng đứng vào địa vị của tôi như là anh Tôi cũng muốn chết Không thể nói, không thể động đậy Còn khổ hơn là ở trong tù nữa Nếu mà có đời như vậy Tôi cũng mong có người bước đi hơi dưỡng khí của tôi nhưng mà anh rất là may mắn đó Không bao lâu anh có thể bình phục lại rồi Nè Tôi đã giúp anh thì anh không có lý do gì mà không tiếc rẻ bản thân anh nha Có phải không? À, tôi sửa lại tóc cho anh nè Không biết có giống như trong truyền hình hay không nữa Thúi quá đi Cái gì thúi? Đầu tóc rất là thúi Ờ à, Anh Hồi nãy là anh nói chuyện với tôi đó hả Anh đã chịu nói chuyện rồi Tôi đã nằm đây hơn hai tháng Tôi nghĩ thông suốt rồi Cái lần thất bại này đây Thật là thảm thương cho tôi Nhưng mà trên cuộc đời này Đâu phải chỉ đấu một lần Tục ngữ nói cuộc đời đánh bạc Còn đánh chưa chắc đã thua Cảm ơn Nếu không có cô tôi không qua nổi đâu Anh nhất định có thể đoạt lại tất cả những gì thuộc về của anh Nếu mà lần sau anh đi đánh bạc Tôi sẽ chạy tóc của anh giống như tài tử trong cine Thôi đi, đầu tôi hôi lắm Nhất là khi ra mồ hôi thì bốc thúi lên Nhưng mà tôi rất thích nhìn dáng điệu chạy tóc kiểu đó của anh Tốt lắm Tôi nhận lời cô Tôi sẽ vì cô mà làm kiểu tóc đó một lần thôi Thật không? Bây giờ Bây giờ không tốt Bây giờ đi mà Tôi phải tìm cách mượn tiền của ông già mới được Đúng rồi, nếu không lần sau giúp Cao Tấn được Không, không tôi sợ mượn mà sẽ không có tiền đó Gì? tống còn thiếu nợ người ta một số tiền chưa thanh toán Lần trước ta bị người ta chơi một vố rồi Phiền phức lắm Được rồi Suy nghĩ kỹ đi à, Được rồi, được rồi à, à, Diệu à, con tới làm gì vậy Mau chạy đi Tôi muốn tạo phiền phức thì sao đây Phiền cái gì Ba cô còn thiếu tiền của tôi Mà đánh tôi mượn tận phải đi bệnh viện đó Hôm nay tôi phải thanh toán món nợ này chính là tiền thôi mà Anh Tô Đi ngân hàng lấy tiền đi Đi Đứng lại Cô tưởng tôi ngốc hả Mày làm gì có tiền mình đi lấy con thì không có Nhưng mà vị hôn phu của ờ, cô Diệu có rất nhiều Cái gì? Có rất nhiều Câu là một con cá lớn Cô Diệu bây giờ đang cặp với một người bạn trai rất là giàu có Có danh là đổ Thần Đệ Nhất Ờ, tôi không thể nói Không thể nói đâu <laughs> Mày nói cái gì đây? Nói dốc Cái gì là đổ Thần? Cái thằng đi hứa tuần trưng mật về công lao của bạn trai cô Diệu đó Được rồi Tao cho mày hai tiếng đồng hồ để lấy tiền Đem đổ Thần đến đây cho tao Nếu mà không được Thì tao sẽ giết hai cha con của con này không có được báo cảnh sát nha Mày biết không Đi đi Tôi chết mẹ chuyện lớn rồi Chuyện lớn rồi Chỗ này hoàn cảnh khá lắm Dưỡng bệnh rất là tốt Tôi đã gặp qua bác sĩ trị liệu của anh rồi Ông ta nói là anh được may mắn Trong một trăm ngàn người Chỉ có được cơ hội nhanh thôi Cô từ đâu Anh muốn gặp chị dâu à Anh Tấn Anh khỏe hay không anh khỏe thì tốt em Ti từ Ngoại Quốc mới đáp với ba về đây thôi Cô ta không ăn được những món đồ của Ngoại Quốc Cô Ti đã có thai rồi Trong suốt cuộc đời này Hạnh phúc nhất của tôi là được cô Ti yêu tôi Tôi sẽ dùng hết toàn tâm toàn ý mà yêu cổ Còn có thể làm con cá sau này chúng tôi hạnh phúc nữa Các người đi đi Không được khỏe sao Đi đi Em còn phải muốn nói những lời gì với anh Tấn hay sao Nói mà Nói Anh Tấn Con của chúng tôi sau này Bất cứ dù là trai hay gái Chúng tôi sẽ đặt tên nó là Cao Khánh Và muốn anh làm cha nuôi của nó Nếu được có một người cha nuôi như là anh vậy Thì tương lai con tôi sẽ là khá hơn Mày nói láo Anh Tấn Không có gì chứ Em không có hạnh phúc Phải vậy không anh Tấn Xin lỗi đã làm anh giận Em không phải tự nguyện Em không phải tự nguyện Tôi không có ý Xin lỗi nha Nó Nó Nói cho bà của em Đã ép em Không phải đâu Nhất định Nhất định rồi Anh đừng có ép người quá đáng nghe chưa Đi đi Xin lỗi Không phải Không được Anh Giang em Mệt rồi Không được Anh nghỉ ngơi đi Nghỉ ngơi đi Em hãy nói thật đi Hãy nói đi Em Tì Hãy nói rõ ràng đi Anh không ngại đâu Anh Tuấn Tình yêu của chúng ta chỉ là ảo tưởng thôi Tôi bây giờ đã là chị dâu của anh Hãy tôn trọng tôi lần này chết rồi Cô bảy giờ ông chủ đã bị người ta bắt rồi Tưởng lẫn có thể đi cứu người được chứ Hai tiếng đồng hồ rồi Nếu thằng tôi nó không chịu về đây Mày cẩn thận nha, coi chừng thằng Long nó về là chết đó Con mẹ mày, Long cái gì Bây giờ tao có nằm cái súng chĩa cho mày nè Sợ nó sao Ông làm tôi sợ quá Nó không dám lại Vậy mày có gan về đây ha Xin lỗi nhà Các chị bạn hữu Đổ thần Đại ca Người nói đổ thần tốc về tới vậy đó ừ, Làm ơn cứu em đi ông xã Cứu em đi Tôi là đổ Thần Xin các vị nể mặt tôi Mà tha cho bạn gái của tôi đi Anh Thật sự là đổ Thần à đấu thần ca Biểu diễn mà cho mấy người đó coi đi Nếu thắng thì họ thả người Còn nếu thua thì đưa họ một triệu Tôi làm cái tôi đặt trước nha Qua wow, bà còn sáu rồi Tới anh đó Sáu mặc dù là sáu Anh tưởng tôi đã bé ba tuổi sao Nhớ ra Anh là đổ thần phải không Anh thích chơi đổ hộp thì đổ con gián đi Buông bà tay thô lỗ của anh ra đi Bây giờ tôi lắc anh đặt đi Chút nữa anh lắc Đó tôi đặt Không chơi đâu Tôi đâu có biết đến cái gì đâu Tôi đâu biết đâu đại ca Lớn Đại ca ờ, Bà bốn bốn ờ, Lớn rồi, trúng rồi á Đặt trúng rồi Mấy người đã thua rồi Thả bà của tôi ra đi Thả ra Như kiểu vậy bắn tôi thả người ra trước đi Dạng thứ hai Lại là tôi Đừng có sợ Tôi rất là lợi hại Đặt đi Tôi đặt lớn 11 điểm Nè, bà này không tính Ảnh chưa lót hụt mà cô nói không được là không được sao Mở đi Bài còn nhất Đã bảo rồi đó mà Bà này không tính Anh chưa có lắc hột mà Làm lại Tôi đặt nhỏ bốn năm sáu Nè thả tôi ra đi Không nghe sao Cô tôi thì sao Chưa có thua đâu Lần này tới phương tao Lần này nữa đánh trúng mới là tài đó nha Đến đi Một nút Nói thêm lần nữa đi Một điểm Ba hộp sao một điểm vậy Anh Tấn có sao không đây ca là bạn của tôi đó Đừng có dẫn chơi nha Một điểm Hả oh. Còn hai hộp kia đâu Tôi thấy anh lượm ra một hộp. Tôi làm một hộp thôi Thằng Trình nói là ai Tại sao đổi thuốc giả Tôi nghĩ hắn phải làm bộ đâu Là hắn bị điên thiệt đó Xin ông tha tôi đi Tôi không dẫn chơi đâu mà Làm ơn đi nha Anh à, nói không chơi là không chơi Đâu được à, à. Nè Nè Đừng đánh tôi mà Làm ơn đi à, Nè nè đừng, đừng đánh tôi mà Đừng đừng đừng nha ấy à Ôi ờ, đừng đánh tôi mà Nè nè, anh làm gì vậy? Đừng có đánh mà Ôi giời, cảnh sát tới kìa Anh làm gì vậy? Về nhà nói sao đi, chạy đây, chạy, chạy mau đi Đồ chết nhát thiệt mà Anh mới là chết nhát á, chạy mau đi Bác sĩ, anh thế nào rồi? Anh ta mới vừa được kiểm soát xong Thần kinh không được bình thường Chúng tôi phán đoán là anh ta đã bị một phần kích động về mặt thần kinh Nhưng mà lúc đó anh ta rất tỉnh táo Anh Tấn à đừng có đạp tôi mà Đưa đây à, Xin lỗi nhau bác sĩ Anh Tấn đừng có làm vậy Yeah! Dạ. Anh Tấn à, làm gì kỳ vậy hả? Chúng tôi cố gắng chữa lành bệnh cho anh mà Anh đừng có làm vậy, sáng chữa hết bệnh đi, anh Tấn à Thằng nhóc đó chắc bị điên rồi Tôi đã nghĩ không biết nó có điên thiệt hay không Như vậy mà còn không điên nữa hay sao Không phải ba đã hỏi kỹ cái tên họ mau rồi sao hả Phải cẩn thận Cái ông đổ thần à Bây giờ con đã đối diện với một người rất đặc biệt Nếu mà vụ này giải quyết không xong Nó sẽ bị ảnh hưởng tới con rất lớn vào trong tháng trước con đi La Mã tham gia đại hội rất là hoàn hảo Sau này người ta sẽ tổ chức thêm buổi đại hội tuyển chọn đổ thần nữa Con không biết tôi nói cho trò gì đây Trò chính trị đó Trong hoàn cảnh của sòng bài có rất nhiều lợi ích xung đột Đâu có thể thừa nhận một người ái châu lòng đổ thật Những tài cáo già ngoại quốc rất mặt mũi nổi tiếng Đối chung nó Coi như định thắng thôi Nếu quả thật cao tấn nó bị điên thiệt như vậy Còn không thì tợ khi lúc đó nó xuất hiện Cô có bảo đảm là thắng nổi nó hay không Đến đây à, à, à, Trả tôi ra Em nghe lén gì đây Làm gì có Em mới vừa đi ngang qua đây mà Nói láo Trả ra Cái tay của em giống mà tao con nít vậy Chỉ cần đụng nhau chút là gãy thôi Em thấy đau phải không hả Cho em biết nha Làm vợ của anh biết ngoan ngoãn Làm tròn bổn phận của em đã biết chưa Nếu em nghĩ bậy nghĩ bạ Sẽ mang hậu quả như sao Cô muốn để Trình Tấn tham gia đấu thần người này có phải không Tôi nghĩ là dù có bán căn nhà đi Cũng phải giúp ảnh lần này Bây giờ cô bảo anh đi Không phải là cô hay ảnh sao Hãy tìm cách đi Muốn tham gia cuộc đấu đấu thần kỳ này Cần phải có người đủ quyền cao chức trọng đại diện mới được Không có Thì làm sao đây Cứu tôi với Cứu tôi với Cứu tôi với hả cơ tấn cơ tấn nè cơ tấn cái bọn người quất bắt cao tấn đi rồi đó anh thì là vô dụng nhất định là cao kiệt rồi đi báo cảnh sát mau đi ngày mai tôi đi macau nếu ngày mai quả thật có mặt cao hùng nó không bắt cao tấn đâu đó là cuộc thi quốc tế ngày mai macau tập trung ký giả rất đông vậy chúng ta đi macau tìm cao kiệt tôi không thể bỏ qua những người hại bạn của tôi đâu Xin quý vị ký giả hãy tạm đình lại, đừng chụp hình nữa. Đây là đại hội đặc biệt. Hôm nay là ngày đại hội đổ thần. Mời tất cả các ký giả quốc tế có mặt ở đây. Tuy là Á Châu và Hàn Quốc chưa có đại biểu ở đây, nhưng mà tôi thấy là chúng ta không thể nào tiếp tục chờ đợi được nữa. Bây giờ chúng ta mời đổ thần năm trước là ông Cao Kiệt để chúng tuyên bố chính thức mở cuộc đại hội này. Cao Kiệt Lập tức giao Cao Tấn ra đây Tôi không biết cô đang nói gì đây Người Đừng làm vậy nha Làm gì đây Muốn đánh người à Thằng cầm Trong xã hội nhân minh này Không được đụng ta đụng chân nha Bây giờ tôi cho mày biết Cái tên hạ lưu chính lấy người ta Có cha sinh mà không có mẹ dạy Các vị đại biểu Á Châu đã tới Xin quan nghênh Xin lỗi nghe Tôi đến trễ Anh là David Tôi là người lần trước bị thương rút ra khỏi trận đấu Tôi là Cao Tấn Tôi tiếp nhận các người bạn hữu tại áo của tôi Tôi đại diện cho Ngoại kiều tham gia cuộc đấu này Anh Tấn Anh không có gì là tốt rồi Thật ra không có chuyện gì đâu Tôi dùng phương pháp của FBI thường dùng Những chiêu phản lại tình báo Cao tiền. Nếu tôi không làm bộ điên như vậy Thì tôi làm sao an toàn được đến ngày hôm nay Ngày của tôi cũng gạt sao Không đâu Anh thật sự không muốn gạt em Đi đi Thì ra hành động của chúng ta đều bị người ta giám sát theo dõi Vậy thì làm thế nào có thể liên lạc được với mấy người áo châu dùng cái phương pháp cổ xưa nhất để mà viết thư từ đầu đến cuối liên lạc bằng thơ vậy tại sao em lại không biết anh còn nhiều việc mà em chưa biết được đâu ừ, bắt đầu từ giờ trở đi bất cứ chuyện gì của anh em cũng đều muốn biết đó thật vậy à không được em muốn biết ngài cái phòng này có an toàn hay không là những người ngoại quốc bố trí cho anh họ muốn để cho anh đêm nay ngủ thật ngon ngày mai anh có lòng tin không Cao Kiệt và cái tên Phi Lực Tân và Tinh Long là những cao thủ Nhưng mà điều anh lo lắng nhất Không biết bây giờ ông già còn chưa gì chưa dạy anh hết Em nghĩ chứ là không có đâu Nếu không thì rất tốt Anh cần hiểu rõ ông bà Nếu mà ngày mai ông ta không có nắm chắc phần thắng Không có lòng tin Thì đêm nay ông ta nhất định phái người giết anh Ông chủ Bây giờ chúng tôi hành động được chưa Khoan đã Sao một giờ khuya đi đó là thời gian những người bình thường ưa buồn ngủ Tới khi đổi mới hành động Trong vòng 3 phút phải giữ với tất cả mọi người Dạ Ở Việt Nam anh từng đấu qua ở Thanh Long rồi Có lẽ anh biết cách đối phó với hắn chứ Ở Việt Nam nó chạy thoát Đêm nay nhất định tôi không để nó thoát đâu Cẩn thận dù sẽ cũng tốt hơn mày hết vậy để cho em ngủ phòng của anh, em mới yên tâm Dù sao thì chúng ta cũng phải ngủ chung đại ca đừng giết tôi Tôi sẽ nói hết cho Bây giờ tôi dự và cao tấn ở trong phòng đang ô yếm Chỉ cần đi thêm hai ngàn tiếp nữa Thì qua phòng phòng số 3 Rất dễ dàng Có giờ bếp thì ở bên góc ờ, Ở trong tủ lạnh có một dịch quay Nếu mà ông muốn làm nóng ờ, Thì tôi sẽ hâm nóng lại cho ông nha Còn anh Long thì đang tắm trong phòng tắm Anh ta thật sự dơ dái Từng ngày ờ, tắm lâu lắm Anh cần phải cẩn thận nha Nếu không sẽ bị ở trường té đó Ôi, ôi, Nói dùm tiếng đi mà Thằng Bảo Thả nó ra Ở đây không phải Việt Nam Cậu à Đừng có thả tôi ra Cao tướng thằng Long Tụi bay có ngon thì hãy mau vô cứu đi Tao đến ba tiếng Nếu có người không ra đây Tao thả nó xuống liền ừ, Cứu mà Cứu Một Hai Khoan đã Anh Tuấn hả Cô Diệu giờ rồi Nếu không anh sẽ bị thua đó Tôi muốn gặp cổ đến đây Bác sĩ nói rằng xương cốt em chỉnh diễn tàn phế Em sống được là cơ hội rất nhỏ Em diệu Anh biết những lời nói của anh Em nghe hết Chúng nó đã hại em thành thế này Anh không bao giờ tha cho họ đâu Anh biết Em đang ở trong cái tủ đựng đồ Âm mưu Không thể nào động đậy Nhưng mà cái tủ đựng đồ này Vĩnh viễn không thể mở ra Anh không muốn nhìn thấy cái bộ điều đó của em Anh nói rằng anh sẽ làm một cái mái tóc mà em thích Tuy rằng bây giờ em không thấy được Nhưng anh đã hứa với em Anh phải làm Anh nhất định phải thực hiện nó nhớ rõ là em nói cho anh Nếu mà em bị thương một lần như anh Em có thể giật đứt những sợi dây tiếp khí quản Bây giờ anh xin thề trên trời đất Là cưới em làm vợ Từ nay trở đi Em sẽ thuộc lực của anh Bây giờ em biết anh đang nghĩ gì chứ Anh mong rằng em tiếp nhận anh hôm nay cuộc thi đấu giành chức đổ thần dành cho người đại biểu Á Châu ông Cao Tấn đại biểu của Macau là Cao Kỳ đại biểu đại Hàn là Kim Nhất Hùng đại biểu của nước Mỹ là Sam Nelson đại biểu của Philippines là Tomo Nano đại biểu của Âu Châu là Larry Gidi tất cả 6 người không có giới hạn ngân phiếu tối thiểu là phải có 500.000 Mỹ Kim tất cả dụng cụ sân bài đều do nước đức cung cấp và chế tạo không thể nào giả mạo được bởi vì mỗi bộ bài đều có dấu đặc biệt riêng không giống nhau hết một bộ thì đổi bộ khác không có một chuyện đáng rối nào cả khi hết một bộ là tôi nghĩ bỏ bộ thứ nhất không có cơ hội lấy lại được vì muốn có sự công bằng của sự tuyển chọn này trừ ra những người hội viên của hội đại diện ra mỗi vị cũng có thể có ba người giúp chuyện này chào ông cầu rất quan tình tất cả mọi người đầy đủ cả xin lỗi xin lỗi nha chuyện đêm qua thật là quá tiếc đi nhưng mà tôi tin rằng sau khi đấu xong rồi anh sẽ càng khó chịu hơn Còn nữa, tôi đang muốn nói với anh chuyện này Anh quá trang của này khó coi quá đi Anh Tấn Em có chuyện muốn nói với anh Lát nữa hãy nói đi Rất quan trọng Enti Cuộc đấu bắt đầu Hành chính Bây giờ phải chịu khó ngồi sau lưng thằng Tấn Tôi biết nó có một cái tật rất là quái lạ nó từng hay dở bài còi ở phía góc trái Tôi để ý nó lâu lắm rồi Nhưng chưa sửa đổi được Bởi vì tôi sợ nó có một ngày nào Nó sẽ phản bội tôi 300 ngàn Thông đi Không đi, không đi, không đi. Liên tiếp hai chục gián nó không theo Không lẽ nó thật sự đi hay sao Bây giờ anh mới chịu đi có trễ lắm hay không Ba người kia vốn liếng của họ đều đặt cho tôi hết rồi Cho dù anh bỏ bài bao nhiêu lần đi nữa không có chịu theo Thì tôi cũng vẫn thắng anh Anh là đổ thần mà Làm sao thua được Chỉ cần một nửa chiều thôi Người ta có thể đánh bại được nhau Tôi không theo nói rất đúng Tôi là Đỗ Thần Đừng nói là tôi không cho anh cơ hội nha Một triệu Tôi theo Tôi theo lần này lên tiếng 5 triệu bạc 5 triệu bạc Muốn coi con xì của tôi không ra gì vậy à? 5 triệu tốt thêm 10 triệu Anh muốn theo thì bỏ 15 triệu đi nha Anh nói tôi ra tay quá trễ Không đi đâu có được Chắc chắn Bộ người Âu Châu nhiều tiền lắm hay sao Có một đôi hai mà theo đôi dài của người ta Dù bao còn hai đi nữa cũng vậy thôi Đồ ngu <laughs> Tốt Tôi theo 10 triệu nữa thật là rất tiếc để cho anh đoán trúng rồi ba con hai hết cách thôi xả lén ba con hai là lớn lắm hả phi được tần chúng tôi thì nhiều lắm có một đôi già cũng dám thêm ba con hai hả đổ thần tới anh đó Còn bài tẩy của nó là con 10 Cao Tấn có ba con hai rồi Theo phi luật tân này nhất định Nó có ba con già Gián này không thể đi được Kìa Đêm nay khi mày thấy tao giờ khăn trắng lên mình Thì cứ chơi tiếp nha Đừng có bỏ cuộc Tao đã tuyệt chiêu với thằng Tấn rồi Tuyệt chiêu gì đây Tới khi đó mày sợ biết ngay Có nghĩa khi tao giờ khăn trắng lên Thì mày không được làm chủ nữa Bây giờ anh em vui vẻ như vậy rồi Thì đụng nhau cũng tốt lắm thôi Tàn qua rủ ba con không Tôi theo Con mẹ đó Xin lỗi các vị nha Tôi tàn qua suốt Tôi đi tìm Chưa định hắn ta đã hết tiền rồi Bây giờ chỉ còn tôi với anh thôi Không được Phải để người ta có cơ hội chứ Nè Anh hỏi người Á Châu có anh có chịu thêm tiền cho anh hay không Phía sau của tôi còn 3 triệu mỹ kim nữa Anh nhắm chừng có thể đánh ngã tôi gián bài này hay không Tôi yêu cầu không bài Hai cái thằng này chắc bệnh hoạn rồi Ông Cầu Tấn Bây giờ ông có chủ gì mới phát triển cuộc đấu không Những người áo đã chuẩn bị cho tôi một số tiền ngoại quốc Tôi có Còn đi rồi hả Còn làm gì vậy Anh Tấn Hồi nãy tôi muốn nói với anh chính là chuyện này Cao Kỳ Tôi nhìn anh đã đủ rồi Tôi đã đem tất cả tài sản của tôi Bỏ hết vào trong này rồi Đi là ba chục triệu Mỹ Kim Toàn bộ của tôi Tôi giao lại cho Cao Tấn à. Em tin anh Tấn Đừng lo cho tôi Số tiền này là tiền riêng của tôi Tôi không thể nhịn được nữa Anh đã lo Em yên tâm Ừ Bây giờ làm ơn Kiểm tra chi phiếu đi Cao Tấn Được lắm Mày dám dụ vợ của ta Đừng có lộn xộn nữa Ân quán giữa tôi và anh hôm nay Cần thanh toán dứt khoát đi Được Ừ. Tốt, chi phí có tiền Mở bài Hôm nay Tôi phải lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi 3 triệu Mỹ Kim Ố hết trên bàn quanh Muốn tẩy xạ tôi hả? Không có dễ gì đâu Cao Tấn, mày đã dụ vợ của tao rồi Bây giờ tao phải dùng dáng bài này cạnh đứt cánh tay của mày Nếu mày thua, phải để bàn tay lại trên bàn Có cần đấu như vậy hay không? Anh nói là ân quán chúng ta giải quyết hết ngày hôm nay mà Tôi không để cho anh có cơ hội trở lại báo thù đâu Anh Kiệt Anh biết tại sao xảy ra chuyện này hay không Vấn đề ân quán cái nhiều ở đây Chúng tôi không đồng ý tới Tôi không đồng ý hai người này quá nhiều chuyện đi Tôi không đồng ý với lại hai cánh tay Không còn ôm đàn bà đâu Sao hả Dám chơi không Được Đó là anh ép tôi Cho anh mở bài Anh không thể nào có được con mười đỏ nữa đâu Bởi vì cái con bài kia nha anh Tấn Em đã là vợ của anh ta rồi Em đã bán rẻ anh Em bắt buộc phải giúp đỡ anh thôi I'm sorry Tôi không ngờ lần trước tôi thắng đô Thần Cũng là vì dán bài tàn qua suốt này đây Cũng y vậy đó Các vị Tàn qua suốt thắng rồi Tại sao không phải là con mười cơ Tại sao không phải là con mười cơ Tại sao Ông già sai cô tôi đổi con bài tẩy của tôi rồi Cái chiêu này tôi hiểu Nhưng rất tiếc Tôi nhìn thấy cặp mắt của cô ti lúc đó Ánh mắt hoàn toàn khác biệt không giống như hồi trước Ông muốn đoạt đến mục đích Kể cả con gái cũng lợi dụng mà bán rẻ nó Tôi cố ý đi cùng bài tẩy của tôi cái tên bất thần đã đứng sau lưng kia kéo bài của tôi Ông tưởng tôi không biết hay sao Ông chỉ nhìn thấy được con bài giả của tôi mà thôi Bài tẩy của tôi không phải là mười cơ Mà chính là con bà chuồng Cái chiêu này ông không bao giờ dạy tôi đâu Là hãy gặp cường lực thì phải mượn qua kính Phật Giờ hôm nay tôi dùng cái chiêu mai qua ba này Để kính lão ông đó Ông là lão thiên Chú tọa hắn đã chơi gian lận Nghe đây Sở dĩ tôi phải làm như vậy Là bởi vì các người đã chơi trước tôi thôi Như vậy có gì đâu là phạm lực Không tính Không tính thì sao đây Hả Anh ta có ba câu hai Anh chỉ có con xì thôi Làm sao thắng ba câu hai được chứ ba câu hai mà thắng được hả Con mẹ mày Thiếu nợ phải trả tiền Thiếu tay trả tay Lấy cái búa ra đây bà nội Thế là mất bàn tay đâu Trong lòng con người của ông Không còn giá trị lợi dụng nữa Thì ông không bao giờ cứu đâu Có phải vậy không hả Đồ khốn nạn Ông gạt tôi yeah! Dạ! Chết đi Chết đi yeah! Dạ! Muốn ra Muốn ra Thật là kỳ cục Tại sao trở thành như vậy Lần trước hai cây súng Ông đã dùng hết một cây rồi Lần này ông nên để một cây khác mới đúng chứ Bởi vì tôi đã cho người đổi cây súng kia của ông rồi đó Ông thấy lần này cái thuyền của ông bị chìm rồi Hôm nay tôi xin tuyên bố trên thế giới Người đoạt chức đổ thần Đã nhất đổ thần hôm nay chính là Ông Cao Tấn kể từ khi đó trở đi Ít có người thấy được mặt cầu Tấn nữa Từ đó trở đi Người ta dựng lên một câu chuyện huyền thoại của cầu Tấn Có người nói là ông ta đã thâu nhận hai đệ tử Bao tử và tinh tử Cũng có người nói là thấy anh ta và cô Diệu Hai người xuất hiện Ấn Độ Chuyện này thực ra không biết giả hay thiệt Không may là chính